Đó, hàng trên là những dòng máy cưa tay cụt, những dòng máy cưa mà leo cành tỉa, cành tỉa nhánh đồ linh tinh các bác nhá. Đó, còn hàng dưới là những dòng cưa tay dài chuyên để sử dụng về sử dụng gia đình cắt tỉa cành nhánh đồ linh tinh ở dưới đất các bác nhá Đó và hôm nay thì cả hàng chúng em có một cây máy cưa Sitin 023C, một con máy cưa khai thác tầm trung ạ. Đó. Đánh dấu ký tự ở logo từ G1 tới G14 này, tổng cộng có gồm có 14 con. Máy móc là hàng bãi Nhật nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Hôm nay thì cả hàng chúng em gồm có là một máy cưa Estin 023 đó một con máy cưa Echo tay tay dài Curit Grand đó một con máy cưa Hitachi đó, tay dài một con máy cưa Echo Curit 3300 một con máy cưa Echo Curit 3000 một con máy cưa Sindaiwa đó Echo Curit Thôi lên đây là những dòng máy cưa tay cụt các bác nhá một con máy cưa Ryobi tay cụt cực kỳ đẹp tình trạng máy như thiếu thùng luôn các bác nhá một con máy cưa Tananka qua vip luôn ạ Echo Kyorit Grand này ạ đó và một con máy cưa Tananka có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác một con máy cưa xích uh, ờ, ừ, ờ, Makita công suất cực kỳ lớn uh, công suất gần như là lớn nhất trong phân khúc máy cưa tay cụt rồi đó một con máy cưa ryobi máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá đó, một con cuối cùng là con Tananka thôi vào cửa hàng chúng em để đỡ làm mất thời gian của các bác thì cửa hàng chúng sẽ đặt máy quay xuống uh, Test nổ từng con một cũng như giới thiệu chi tiết từng con một các bác nhé Dạ vâng uh, Con máy đầu tiên được ký hiệu là con G1 các bác nhé Một con máy cưa Estin 023C Một con máy cưa mang thương hiệu của Đức Medin in Germany các bác nhé Đó máy móc tình trạng quá đẹp luôn ạ Tình trạng như thiêu thùng luôn các bác nhé hàng siêu tầm lâu lâu mới có được một con vip và chất lượng như thế này thôi có tích hợp uh, ốp lam tăng chỉnh xích nhanh này uh, ờ, núm buông xăng phụ cực kỳ tiện lợi dễ lên xăng có tích hợp xả áp ở đây luôn các bác nhá xả áp ở phần góc này luôn ạ à. đó mặt tiền của nó đây ạ à. con này nói chung là siêu siêu đẹp tình trạng như siêu tầm luôn các bác nhá quá đẹp tay nắm giật to bản này con này thì cả chúng em bán với giá là 4 triệu 300 ngàn các bác nhá Estin 023C nòng 40 ly công suất 40cc Dạ vâng, làm con này mặt cắt uh, mặt cắt của nó là được 3 tấc 2 các bác nhá. Mặt cắt là được 3 tấc 2 ạ. Rồi, chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. máy móc nổ thì cực kỳ êm luôn các bác nhá Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên ạ Con G1 giá 4 triệu 300 ngàn Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng gặp phụ kiện Dạ vâng, qua tiếp là con G2 Một con máy cưa Echo Kyrit Grand các bác nhá Thương hiệu quá nổi tiếng rồi Hàng Nhật nội địa các bác nhá Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản hàng chưa bung chạm máy móc con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là G2 giá 2 triệu 050 ngàn có tích hợp núm bơm xăng phụ ở phần trên này cho các bác luôn rất là tiện lợi dễ dàng lên xăng đó hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá một con máy cưa công suất 34cc rất là tiện lợi về cho các bác uh, uh, nhỏ nhẹ cho các bác nào mà sử dụng gia đình cắt tỉa nhánh cành đồ linh tinh dọn vườn đồ linh tinh đấy ạ đó thì cực kỳ tiện lợi luôn con này thì em nghĩ tầm khoảng cân nặng chỉ khoảng 4 kg thôi Dạ vâng, mặt cắt của con này là được 40 phân phần làm xích các bác nhá. làm xích là ờ, được ờ, à quên, à, 40 40 phân, 40 phân về phần làm xích. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghèo cả tiếng máy luôn ạ. À. 150 ngàn các bác nhá cả hàng chúng em miễn phí ship và tặng em phụ kiện à. Một con máy cưa rất là nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình các bác nhá <coughs> Dạ vâng, qua tiếp là một con G3, một con máy cưa Hitachi Nòng của nó là 35 ly các bác nhá Hitachi ạ, một con máy thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi, cũng là dòng Nhật nội địa luôn. Hai ốc lam bản trực tiếp bằng khóa 10. Đó, làm con này mặt cắt là được 30 phân mà cắt được 30 phân các bác nhá ừ, là chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác ngồi vào từng máy ạ hệ cưa tay dài cho các bác về sử dụng gia đình ạ đó một con máy cưa Hitachi cực kỳ nhỏ nhẹ mang thương hiệu của Nhật giá 1 triệu 950 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhé, đó bộ phụ kiện bên em là gồm một tím mở buji một chiếc rúa và một tô viết chỉnh giá ký tự là con G3 các bác nào muốn đặt hàng ấy, thì hãy đọc cho em cái mã ký tự mà em đã đánh dấu trên từng con máy rồi các bác nhé, chỉ cần để lại địa chỉ số điện thoại cũng như là tên để cả chúng em ship tận nhà cho các bác luôn Rồi qua tiếp con G4 G4 là một con máy cưa Echo Curit 3300 Công suất 33,4cc các bác nhá 33,4cc Mang thương hiệu của Echo thì cực kỳ bền luôn rồi hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 10 Làm con này mặt cắt được được 30 phân 30 phân giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá Có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác luôn ạ à. Cực kỳ tiện lợi cũng như là dễ dàng lấy xăng con G5 G5 là một con máy cưa Echo cũng nó cùng thương hiệu cùng phân khúc với con G4 luôn các bác nhé nhưng mà con G5 này thì công suất yếu hơn một tí xíu á. con này thì công suất của nó là 30cc còn con G4 là công suất của nó là 34cc các bác nha à 33 33 33cc con này là Echo Curit 3000 nhưng mà con này thì là nó lại được tích hợp cho các bác là một cây lam latin đó một cây lam latin ạ cực kỳ chất lượng luôn các bác nha đó dòng lam latin nguyên zin nguyên bản hàng chuẩn chính hãng đó. lam là lam zin luôn đấy đó con này mặt cắt cây lam là được uh, ba mươi bảy phân ba mươi bảy phân các bác nhá ba tức bảy đấy à đó có tích hợp núm mương sang phụ cho các bác Echo ngàn. giá con này là hai triệu đồng các bác nhá các bác nào ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em Echocurit G5 dạ rồi một con máy cưa tay dài hiệu Sinaguai các bác nha Sinaguai có tích hợp núm bơm song phụ này máy móc cực kỳ nhẹ nhàng luôn ạ nhạy nổ e gió tự động đó e gió tự động bóp cái là tự nảy về các bác nhá con này thì nó là một ốc lam nhưng mà một ốc lam lớn các bác nhá ốc làm 13 luôn ạ à. Ừ, rất là nhỏ nhẹ luôn cực kỳ nhẹ nhàng luôn các bác nhá con này thì nó được tích hợp chủ giật trợ lực lò xo lam con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhá 30 phân hiệu Sinawa các bác nào mà thích về thương hiệu này thì có thể lựa chọn con này bởi vì thương hiệu con này thì quá là cực kỳ vip luôn rồi có lẽ là sự các bác ở miền Tây có lẽ không còn xa lạ gì nữa về dòng này nữa rồi các bác nhá. 1 triệu 950 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng em phụ kiện cho các bác Dạ vâng, tiếp đến là một con G7 Một con G7 là máy cưa Echo Kyrit 3000 các bác nhé Đó, con này thì cả chúng em đang bán với giá là 1 triệu 900 ngàn Làm con này mặt cắt là được bao nhiêu phân đấy ạ? Dạ, 37 phân các bác nhá 37 phân mặt cắt đó 37 phân mặt cắt công suất của con này là 30cc tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 đó. núm bơm sang phụ đầy đủ các bác nhá máy móc thì tình trạng cực kỳ đẹp nguyên zin nguyên bản hàng chưa bung chạm máy móc giá 1 triệu 900 ngàn Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện cho các bác Đánh dấu ký tự là con G7 các bác nha Dạ vâng, lần lượt lần lượt thì bây giờ thì qua con à, đã phần hết phần những dòng máy cơ tay dài rồi. Các bác nào mà hay cắt tỉa cành ở bên dưới đất thì các bác nên chọn lựa chọn những con máy cưa tay dài vừa rồi các các bác nhé còn đây là những dòng máy cơ tay cụt những dòng máy cơ tay cụt này là sao ạ là nhỏ nhẹ để cho các bác mà hay leo trèo trên cao đây hay leo trèo trên cao trên thang đồ linh tinh hoặc là hay leo lên cây để tỉa nhánh tỉa cành đồ linh tinh các bác nhá đó con này là máy cơ Ryobi cực kỳ nhẹ nhàng luôn ạ à. máy móc siêu tầm quá vip luôn cầm một tay sử dụng thoải mái làm con này thì khá là nhỏ gọn làm con này mặt cắt của nó là được 30 phân các bác nha 30 phân ký hiệu là con G8 giá 2 triệu đồng đây cho các bác xem qua dày giật của nó quá đẹp luôn đúng không ạ dày giật có vip luôn các bác nhá con này thì tình trạng là như mới luôn như thiếu thùng luôn ốc làm vàng ươm luôn các bác nhá lâu lâu mới có thể sưu tầm được một con mà đẹp nhức nách như thế này thôi ạ giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá có tích hợp núm mâm sang phụ cho các bác luôn một con máy cưa Ryobi công suất của nó là 30cc rất là nhỏ nhẹ trong bốc để sử dụng gia đình đó cắt tỉa nhánh cành linh tinh con này em nghĩ là cân nặng của nó thì chắc chỉ khoảng gần 4 kg thôi đôi khi là chưa tới 4 kg luôn các bác nhá <coughs> Dạ vâng, kể đến là con G9 G9 là một con máy cưa Tananka công suất 33cc giá con này là 1 triệu 850 đó máy móc cũng cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. các bác nào mà đã theo dõi cửa hàng chúng em rồi thì cũng đã biết là cửa hàng chúng em thì chuyên bán những dòng máy cưa đẹp những dòng máy cưa xấu hoặc những dòng máy cưa uh, ờ, giá rẻ thì cửa, hàng chúng em cực kỳ ít bán nên là khi lên video thì đa số con nào cũng cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. và cam kết cho các bác là máy hàng chưa bung chạm máy móc máy móc tình trạng nguyên zin rồi cả chúng em xin phép giật test nổ con G9 Con này thì có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác luôn Có núm bơm xăng phụ các bác nhé Làm con này à, Dạ mặt cắt là được 35 phân Mặt cắt con này được 35 phân các bác nhá Làm xích nguyên zin nguyên bản của nó hết 1 triệu 850 cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng em phụ kiện các bác nhá Dạ vâng, kế đến là con G10 Một con G10 hôm nay thì cả hàng chúng em có một cây máy cưa Echo Curit Grand Đó, GC301 máy móc tình trạng cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp Con này quá đẹp luôn ạ à. Đó, tại sao mà hôm nay thì cả chúng em có con này là xả luôn các bác nhá Giá đúng của cây máy này là 2 triệu đồng hôm nay chúng em gạch xả cho bác giá 1 triệu 700 ngàn tại vì sao ạ tại vì sao mà xả giá rẻ máy móc con này quá đẹp rồi đúng không ạ có mỗi phần chỗ này thì nó bị cháy xém một tí xíu thôi đấy cái này là do chủ cũ mà người ta không biết đấy người ta cứ thắng cái xích này lại thắng xích người lại xong người ta nẹt người ta nổ máy nên là cái này nó nóng quá là nó bị chảy ra đó nhưng mà bây giờ thì nó không có ảnh hưởng gì các bác nhá nó chỉ cái này nó về xấu về phần ngoại hình một tí xíu thôi nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì cả tích hợp hai ốc làm và trực tiếp bằng khóa 10 máy móc thì tình trạng cực kỳ đẹp luôn ạ đó xả giá rẻ cho các về sử dụng làm con này mặt cắt được đã 35 phân các bác nhá mặt cắt được 35 phân một con máy cưa tay cụt Echo Grand đó đánh dấu ký tự là G10 nhạy nổ luôn các bác nha Một con máy cưa Grand Echo Kyrit Giá 1 triệu 700 ngàn Dạ rồi Tiếp đến là một con G11 đó, G11 là một con máy cưa duy nhất trong lô mà ngày hôm nay là những dòng máy cưa tay cụt có tích hợp chủ giật trợ lực các bác nhé. Giá con này là 2 triệu 100 100 Máy cưa hiệu Tananka Tích hợp một ốc lan Đó nó lại tích hợp chụp giật trợ lực cực kỳ nhẹ nhàng luôn ạ à. làm con này mặt cắt được 35 phân mặt cắt được 35 phân các bác nhá còn máy cưa hiệu Tananka giật cực kỳ nhẹ nhàng nhạy nổ vâng qua tiếp là con G13 các bác nhá G13 là một con máy cưa Ryobi tay cụt tiếp máy móc tình trạng như siêu tầm luôn các bác nhá giá con này là 2 triệu đồng ạ Nam con này mặt cắt là được bao nhiêu phân này ạ Dạ mặt cắt con này là được 35 phân các bác nhá 35 phân tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 máy móc tình trạng quá đẹp luôn các bác nhá đó con này thì không chê điểm gì đâu con lú Dạ vâng, cuối cùng trong uh, uh, con máy ngày hôm nay là một con máy cưa Tananka tay củ tia các bác nhá. Con này thì công suất 30cc, máy móc tình trạng quá đẹp luôn ạ. À. Ngoài trời thì bây giờ nó đang cũng đã quá tối rồi. Thì cả chúng em xin phép quay nhanh để cho các bác uh, tham khảo để tối nay lên kia video các bác nhá. Tích hợp một ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 có tích hợp núm môn xăng phụ cho các bác luôn ạ. À. Con này quá đẹp luôn các bác nhá. Tình trạng 90% nữa. Giá 1 triệu 800 ngàn các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng nha làm con này mặt cắt là từ 30 phân các bác nhá 30 phân ạ đó cửa hàng chúng em vừa nãy đã uh, giật test nổ một lô máy cơ xích này rồi các bác nhá các bác nào mà đã ưng ý con nào rồi thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em đọc giúp cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu lên từng con một các bác nhá à, các bác để lại cho em địa chỉ số điện thoại cũng như là tên cả chúng em ship tận nhà cho các bác luôn ạ à. đó không cần cọc không cần cọc các bác nha cả chúng em không cần cọc hàng tới kiểm tra hàng đúng máy trên video nhận hàng test nổ thoải mái ưng ý thanh toán cho shipper giúp cửa hàng chúng em đó và đơn vị cửa hàng chúng em nhờ gửi là giao là bên bưu điện các bác nhá bên bưu điện thì người ta ship đến tận nhà cho các bác luôn ở đâu thì cửa hàng chúng em có, cũng có thể ship cốt được hết các bác nhá đó hôm nay là tổng cộng máy móc quá đẹp luôn các bác nhá và giá con cửa hàng chúng em đã báo giá là tất cả trên video hết rồi đó, các bác um, xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em các bác ưng ý con nào còn rồi tua đi tua lại giúp cửa hàng chúng em các bác nhá và lô máy ngày hôm nay là cửa hàng chúng em cam kết cho các bác là hàng chưa bung chạm máy móc hàng chưa bung chạm máy móc và linh kiện sửa chữa cũng cực kỳ dễ dàng các bác nha cực kỳ dễ dàng nên là uh, các bác không cần phải lăn tăn là đến nữa hỏng hóc rồi có đồ đạc để sửa không thì những dòng này là những dòng máy cưa hàng uh, rất là đời mới nên là linh kiện sửa chữa cũng thay thế cũng cực kỳ nhiều các bác không cần phải lo các bác nhá máy móc cửa hàng chúng em đã căn chỉnh test nổ dọn nổ rất là nhiều lần rồi nên là tới tay các bác thì các bác hoàn toàn yên tâm là máy móc ngon lành các bác nhá không cần phải chỉnh hay là sửa chữa thêm bất kỳ gì nữa rồi à, lời nói cuối cùng thì cả hai chúng em xin gửi lời chào tới các bác một buổi tối vui vẻ. Rồi cả chúng em xin chào các bác hẹn các bác video sau.